bắc lĩnh bao xa sơn thông dong da Satan nhà rừng vang bên bờ suối vang vâng. bên suối tiếng sáo mèo vang mãi về suối tiếng sáo mèo vang vọng về miền suối mặt lòng anh anh hoa đào tâm đôi có tài dịu làm chân bước bước mắt nở

nhớ châu nhớ cả rừng xanh 老老弟。 quả ba nập tiền trời xanh trên sườn núi gió nâng đèo người mèo cá hát suối dọc dòng xanh trên sườn núi gió nâng đèo người mèo đi tì nòn làng bao xa xa đường về bắc lệ tuy xa mà gần chốn thanh tấn lòng lòng lâu điện các ví lào bằng cảnh hát lâm san ngôi đền thờ trầu bẹ trên ngàn sườn đồi đàn ca nổi đùa bơi rẽ sóng nước lung linh cái trầu về nhỉ về dáng đền dáng phủ nhé, chứng tâm cho cái ghế của trầu nhỉ trầu thương cái ghế của trầu lắm nhá vất vất vả vả một mình trầu tiếp tài lai lộc cho nó được hẳn được hoi như ngày hôm nay nhỉ 3 năm thử lính 9 năm thử đồng nhỉ ô thế mà cái, cái ghế của chầu nó vẫn nhất tâm nhỉ chầu lại thương cho cái ghế của chầu nhỉ thế mà các ghế nhỉ phải thương cái ghế của chầu nhỉ thế là phật lại chầu thánh giá